không Trang hay quá là Giờ quay giống như sát sống vậy mày zombie zombie té xuống đây hồi nào dạ. té xuống đây hồi nào rỗi rồi từ tối tối sáng ừ đúng rồi rồi đi con sợ đó rồi thở đi thở đều lên xịn quá xịn hay gì rồi nói đây sao té mà ngủ đây đủ quá giờ luôn hả ngủ quên hả rồi cười lên cười lên chụp ảnh nè cái nè